từ đó giờ mình tìm hoài mình tìm không được một cái loại kem mà nó nó phải thấm thật là nhanh nhanh nó không có được bớt rít tại vì vi rất là ghét cực kỳ ghét những cái loại nào mà bị bị bớt bị rít luôn bây giờ vi sẽ cho mọi người xem cái chất kem nha ừ, cái chất kem này á là ở dạng nano nano phân tử và các hạt nó rất là nhỏ nè một cái chất kem màu trắng mùi á, thì rất là thơm luôn và sẽ cấp ẩm tức thì giúp cho kem thẩm thấu vào da của chúng ta thì đây nè khi mà bôi lên mọi người cũng không có thấy là cái kiểu mà bị bật bật trắng trắng hay gì á Vi cực kỳ ghét cái đó luôn mỗi lần mà bôi lên nó bị bật bật trắng trắng xong rồi nó để lộ cái vân kem rồi nó nó làm cho mình kiểu mặc đồ đen đặc biệt là những cái bộ đồ đen trời ơi nó dính quện quện quện quện lại nhìn rất là sợ với lại Vi đi quay á, thì Vi đi quay là hay đi quay ở ngoài trời cho nên là chống chỉ định chống chỉ định với những cái kem nào mà nó nó bị bết nó bị dít nó nó nó khó chịu lắm thì bây giờ đây Ly sẽ dùng một cái lượng kem vừa phải như thế này hen Xoa đều lên hai tay Đó mình cứ bôi nhẹ nhàng như thế này thì khi mà bôi lên da mọi người sẽ cảm thấy có một cái cảm giác nó giống như nó mát lạnh nó mềm mịn trên cái da mình ngay tức khắc luôn đó một cái lớp rất là mỏng rất là mướt luôn nè ừ. sẽ cho mọi người xem thì á lúc mà bôi như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy là nó thẩm thấu vào da của mình rất là nhanh đây à, bây giờ Vi có để cho mọi người có một cái sự so sánh nha một cái bên tay này là bôi rồi bên tay là chưa bôi đó thì mọi người thấy không cái bên này mọi người sẽ cảm thấy là nó bóng hơn nó dễ chịu mà kiểu mà nó tại vì bây giờ qua clip thì nhiều khi vi cũng không có nói rõ được cho mọi người nghe nhưng mà mọi người có thể cảm nhận được đây là một cái cái làn da nó nó chưa bôi nè còn đây là làn da đã bôi rồi đó thì thứ nhất là nó sẽ bật tông hơn và thứ hai á là nó làm cho da mình nó có một cái độ bóng nhẹ nhẹ giống như là được cấp ẩm đầy đủ á thì đó đó là một cái mà vi cảm thấy rất là thích và quan trọng nhất là không có bị bớt không có bị dính cái gì hết đó đây và cái mọi người thấy là bôi rất là nhanh còn những cái loại kem mà nó nó, nó bị bết bết á trời ơi bôi lâu ơi là lâu làm biến gần chết đó thì bây giờ vi sẽ để hai cái tay này cho mọi người thấy cái sự khác biệt như để xa xa thì thấy rõ hơn nè đó tay này chưa bôi nè tay này đã bôi rồi nè thì cái lúc mà vi mua là lúc mà vi được một cái chị bạn giới thiệu thì vi chỉ mới mua có một tiết thôi thì một tiết này lúc đó vi mua là 159 ngàn một trăm năm 159 ngàn tính ra mỗi ngày vi sử dụng khoảng ờ, khoảng năm ngàn kiểu vậy và mua hai cái mua hai cái có nghĩa là mua hai chai thì giá sẽ còn là 318 ngàn và free ship và mua combo 3 cái như thế này luôn thì giá là 397 ngàn tính ra là tiết kiệm được khoảng ờ, khoảng khoảng 80 ngàn và cũng được free ship luôn thì tại vì Vi thấy á, cái um, cái tần suất mà Vi sử dụng rất là nhiều cho nên là Vi thấy đang có chương trình khuyến mãi thôi Vi mua luôn Vi mua luôn ba chai luôn mình sẽ tiện hơn rất là nhiều Vi vừa xài hàng ngày nè Vi vừa xài ban đêm nè xong rồi Vi đi quay Vi cũng xài nữa tại vì cái này nó dưỡng trắng cực kỳ an toàn và thẩm thấu có thể nói là cực nhanh luôn một cái chai này Vi thấy là 159 ngàn thì Vi thấy nó nó rất là tiện nó, nó nó là một cái gì đó nó nó nó hỗ trợ cho làn da của mình nuôi da của mình khỏe hơn và quan trọng nó là nó sẽ làm bật tông cái da của mình mình mặc đồ này kia nó cũng uh, tự tin hơn rất là nhiều đó bây giờ cho mọi người xem lại cái da nhưng mà bây giờ mình sẽ bôi luôn cái da bên này luôn cho mọi người thấy nha đó. tại vì một lát nữa vi cũng đi ra ngoài vi cũng đi ra ngoài rồi cho nên là lúc nào cũng phải bôi em này lên hết trơn á đây hồi nãy là vi so sánh hai cái tay rồi hen bây giờ thì Vi so sánh không có so sánh nữa giờ bôi luôn hết cả hai tay luôn đó thì lúc nào Vi cũng cứ nhẹ nhàng như thế này thôi mình so theo cái chiều đều như thế này để một chút xíu là cái da của mình á nó mềm mà cảm giác nó như được refresh lại nó rất là mát nó rất là dễ chịu ừ cái vùng cổ và cái vùng lưng cũng là một trong những cái mà mọi người rất là hay làm biến kiểu như bị quên á à, nhưng mà đó là một trong những cái mà vi nghĩ là mọi người cần nhớ nha cần nhớ thật là kỹ tại vì thí dụ mà mình make up á thì cái mặt của mình nó nó lúc nào đa số là uh, nó nó cũng hơi trắng hơn cái người một chút xíu nhưng mà nếu như vậy thì khi mà đi ra ngoài hoặc đặc biệt vi vi lên hình đó thì nó sẽ thấy một cái sự chênh lệch rất là rõ cho nên là bây giờ là lúc nào cái em Oliadi này là vi cũng bỏ trong túi sách trước mỗi cảnh quay là vi đều bôi lên thứ nhất là để dưỡng cho cái da của mình nó được khỏe hơn nó không có bị cái cảm giác bị khô bị khó chịu và quan trọng nhất á, là nó bật tông lên nữa đó hồi nãy là nãy là Vi đã so sánh rồi bây giờ là hai cái tay của Vi khi mà đã đã được um, bôi kem lên đầy đủ rồi và có thể nói là cái cảm giác nó nó mềm nó nó, nó thấm nhanh lắm Vi cũng không ngờ lúc đầu là Vi xin Vi xin mượn ké Tại bữa đó cái da nó khô mượn ké xài thử Nhưng mà bôi lên cảm giác mát lạnh và cảm giác là nó mềm, nó mịn ngay tức khắc luôn Vi tin chắc là cái này là mọi người sẽ thích Tại vì á, Vi là một trong những người rất là lười dưỡng body Tại vì lúc đó Vi cảm thấy là Vi Một là những cái kem nó bị bớt quá Hai là nó bị rít quá Rồi những cái kem khác thì nó lại bị kiểu mà nó bị nó nó, nó làm trắng Nhưng mà nó sẽ làm cho cái cái da của mình nó bị hơi kiểu trắng hơi giả giả thì lúc đó Vi không thích đó, cái này thì nó thứ nhất là nó cấp ẩm tức thì nè giúp kem thẩm thấu sâu hơn và nhanh hơn vượt trội hơn các loại kem thông thường đó là những cái mà Vi thấy thì lúc này thì Vi nghĩ là những bạn nào mà đang gặp phải vấn đề về ờ, kiểu da bị khô á thì nên đây là một cái lựa chọn mà Vi, uh, ờ, Vi giới thiệu cho mọi người và Vi nghĩ là chắc chắn là mọi người sẽ thích nó không để lộ vân kem cũng không có bị bớt dính lên quần áo đó ví dụ mà kiểu như là uh, những bạn nào mà lười á nhớ nha lười thì làm ơn lúc nào để chai này trước mặt đi đâu cũng phải thoa lên một cái tại vì cái chất kem nó rất mềm rất mướt và có thể nói là cực mịn luôn và bật bật tông thì tính ra là mọi người thấy nó sẽ bật khoảng chừng ờ, từ một từ một đến hai tông và nó nó sẽ làm cho cái da mình nó nó sáng lên sau khi thoa kiểu mà nó nó trắng nó sáng lên thêm một tông thôi chứ không phải kiểu mà trắng bừng bật mà kiểu da thì ngâm mà lúc nào cái cái tay cái gì nó cũng trắng lên như vậy thì mặc đồ lên nó không có đẹp đâu cái này nó chỉ làm cho cái da mình nó, nó sáng lên một đến hai tông thôi cái mùi thơm thì như là nó nhẹ nhẹ nó cứ lưu cả ngày như vậy á và nó cũng là một cái nuôi dưỡng làm cho cái làn da của mình nó được khỏe hơn từ bên trong khoảng chừng uh, sử dụng khoảng uh, một tháng bắt đầu là mọi người sẽ cảm thấy cái da của mình nó nó được bật tông lên nó được cấp ẩm đầy đủ hồi phục và tái tạo cái làn da của mình luôn thì vi nghĩ đó là một trong những cái mà mọi người sẽ rất là quan tâm tại vì vi là một đứa rất lười